camping có bò kho ăn bà chế bò chẹt luôn em mình uh, nấu sẵn ở nhà mang đi bây giờ đem lên cái lò lửa này hầm lại thôi đó. thơm nhức nách trời đi lành mà có bò kho ăn thì thôi bà chế bò chẹt bây giờ là tối hôm thứ sáu đầu tiên là tụi mình ăn bò kho các bạn thấy đi chơi mà ăn khá là sang chảnh không bò kho này của có khỏi mua mít đi nấu sẵn từ nhà rồi thì chỉ cần lên đây ăn à, bên lại thôi bốc nha mọi người Chà. một tô này à, bao nhiêu tiền bà chủ ơi 15 đồng ấy. Ôi giời. Ôi, vô rừng ăn mà 15 đồng. Vô rừng, vô rừng 15 đồng là rẻ. Thôi giờ à, ừ, giờ 15 đồng trả 30 đồng được không? <laughs> khó mà không thấy đường. Ờ, khỏi mua mịt luôn kìa. Bắt đi. Chà. Chất lượng rau rồi đầy đủ luôn ngồi ra nha quế nha <laughs> khỏi mơ luôn cái camera <laughs> còn này quá đẹp ô 11 giờ rồi đó đấy Wow, chất lượng quá Gân rồi, lát ừ, sách, lát sách rồi Cho em hai cái tô đi quay mình ăn mình bỏ cục kia vô bỏ bánh mì ăn với bánh mì được. quá ngon luôn là cái này có hộp trong này không không không hộp anh ừ. em bỏ ra khuôn giống như cái khuôn đó. đây tiếp cho mọi người này là là um, em mình là nấu sẵn ở nhà xong rồi cho vào hộp xong rồi cho vào tủ lạnh đóng đá xong rồi mới cho vào cái túi uh, à, hụt chân không này đây em lật lại cho anh xem ở đằng sau đó thấy chưa là trong này là không có hộp nha chỉ là chỉ là từ trong hộp đổ ra đây xong rồi bỏ vào túi hút chân không thôi thì đem tới nơi chỗ camping là nó vẫn lành như thế này xong cho vào cái nồi nấu lên là nó, nó thành được một cái nồi như thế này đỉnh cao chưa ở cái tiếp này là đúng đỉnh luôn á ừ, mà cái nồi này nó không bằng cái lò lửa nha <laughs> cầm cái phách lạnh tay luôn đâu cái nồi này mà không có lò lửa đâu có sôi cho anh mượn cái ổ mi được không chị không một cái đó một cái đó để quay vlog một nửa ổ được rồi Rồi đây, đây là cái bữa tối của mình à, Em mình mày nấu xong, bò kho Thì có bò kho này, có bánh mì này à, Bây giờ mình sẽ ăn miếng bánh mì, ăn thử nha Uhm, ngon nhức nách Thơm Thử miếng bò này uhm. quả ngon xin mời mọi người nhá ấy da, ấy da. mời kéo long lên được thêm một con nữa con này thì vừa vừa không bự nó bám ghê thiệt chứ ghê không nó bám vô cái mương thịt ghê chứ nó chịu rượt á <laughs> thả ra đó ừ ôm trứng nữa hả <laughs> vừa mình thấy ôm trứng này rồi con cái này ôm trứng này <laughs> Xài vào nhiều Ui à, kẹp luôn này Ui à, khỏe thế Khắp bao nhiêu này Vừa 10 răng chỉnh xác 10 răng luôn Ôm trứng luôn rồi Tốt Ôm trứng là tốt <laughs> Sau này đẻ được nhiều Rồi Để mình chụp hình một tấm xong rồi thả con này nhá Rồi mình sẽ thả ở đây luôn Tại vì hôm nay nước ở đây cao không trước được cạn lắm Cho nên mình nhầm thả Giờ thả ở đây luôn này thả nhẹ nhàng thế nhá về nhá để cái lông ở đây coi này nó mỏi dần dần là nó rá luôn đấy nhá giỡn cái lông này lên ạ không có gì rồi cài ôm trứng đây ôm trứng à ừ chắc chắn rồi má nó bự đi ra ừ. này gọi là khủng long bị ờ, khủng long ờ, khủng long sông đi <laughs> dài mình lại ừ. con này là cái đây để lấy đo xong rồi thả lại ừ đó thầy từng chưa đó Đấy. Đấy. Này chắc hơn 12 à? Ừ. Không, không, được. không chắc 12 á. tự mắt này vừa tròn 12 luôn này ngay ngay đây này đó ừ. đó là cái vỏ của cái đầu đó, đó chính xác 12 đó là coi coi như là tiêu chuẩn là là, là chuẩn nhưng mà do có trứng cho nên phải thả Đây. đẹp chưa Đấy. quá dữ luôn anh lên lại kéo thêm một con nữa ô bự chưa bó xuống <laughs> con kia bự hơn con này luôn á bự con này còn bự hơn rồi này à. bự hơn hả ừ. à, bự quá trời luôn kìa cái đầu kìa đúng là chỉnh thần nhưng cái càng nhưng cái càng kia càng này là càng thử dự con này anh đoán nha là con đực anh đoán, đúng không cái. không trứng cái, cái. ủa ờ có trứng nữa à, trời quá trời luôn đầy ấp <laughs> luôn hai con luôn quá ghê rồi con này còn cái ôm trứng luôn này hai con cá nổi tiên ơi quá như cái tàu kiến kìa rồi chưa quay đo thì em xem coi là bao nhiêu to hơn con kia là chắc chắn này wow, to quá nè hơn từ 12 rồi tới trên này là đã hơn 12 là con này là 13 là chắc chắn rồi đó tại vì nó tới dưới này là và bự qua trời một lòng một con mà hai con bự chà bá để cầm con này chụp hình với con kia sau đấy thả hai con lớn luôn wow, nó bấu cái này rồi cho mọi người coi này hai con khủng long <laughs> bự qua trời qua đất nhưng cái càng của nó ghê thật đấy chứ này đã chưa một con là 12 xăng còn một con là 13 xăng rồi bây giờ cầm ké đi ừ Đem. cho mình để chụp hình xong cái là <laughs> đem đi thả ủa mình đi thả đâu đi bên kia kìa tại mấy con này bưng thả xuống lờ nó rất trứng mình... rồi nhá nãy giờ con này là mình sẽ đem đi thả nhá bây giờ nãy là bốn con mà chúng ta thả hết thì vẫn là con cái hai con con thì nó thôi ôm cũng hết à, mà mấy con này mấy con bự cho nên là mình phải tới chỗ này thì sát cái mặt nước này để mình thả cho nó an toàn đó mặc dù to nhưng mà không đúng kích thước phải ôm trứng là phải thả thả cho đừng có tiệc nha mọi người ừ, nhìn nó mới thích chưa Hey, mới kéo lông lên được một con cho cái càng gân buộc còn cãi là cầm thấy cái vỏ mềm mềm cãi cãi có trứng luôn ừ có trứng rồi chắc chắn rồi đây để đo cái bao nhiêu bự ha con này chắc phải 12 ờ, rưỡi gần 13 sáng á quặp ta đi rồi ôi trời con này khỏe thế từ mắt này đến 12 sang rưỡi rồi con này là là phải thả là chắc chắn là vừa to mà vừa con cái bằng trứng nữa đó để mình chụp tấm hình như thế nào con nhìn hâm hồ ừ. rồi con này 12 sang rưỡi đem đi thả tối nay thả con cái ôm trứng qua trời qua đất luôn rồi đi về nhà đi nhá dạ. yeah về đây mấy con này nhìn cái người của gái nó quá trời này mà cái gái của con này nó nó nó nó cao lên á nhìn sợ thì chứ con này wow ờ, đã thiệt xin chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với qua NK Adventure thì đây là buổi sáng đầu tiên mình mới ờ, thức dậy thì ờ, đêm quá mình đi ngủ là mình đã tắt cái lò lửa thôi để mình coi cho mọi người xem đây đêm qua trước khi đi ngủ á là lửa nó đang cháy to lắm nhưng mà vì um, an toàn để tránh để bị phạt thì tụi mình là lấy nước để dập cái lửa để um, lỡ sáng sớm có người tới kiểm tra thì không bị sao cả thì các bạn mà đi cắm trại qua đêm á thì uh, nhớ cẩn thận vấn đề này nhá nếu mà um, không có ai ngồi ờ, bên cái lò lửa để canh lửa thì ờ, nên dập lửa đi rồi sáng dậy mình mình, mình đốt lại sau không sao cả chứ không um, um, vấn đề cháy rừng á là có người đi kiểm tra là sẽ rất là mất công nhớ nha mọi người nhớ dập lửa trước khi đi ngủ nhá sáng dậy mình đốt lại cái, cái lò lửa này mình đốt lại nhanh lắm đó rồi mình quay sơ cái quang cảnh buổi sáng cho mọi người xem nhá đây đây là khu vực à, cắm trại của tụi mình đợt này đó rộng rãi thoải mái hôm qua là có mưa tí xíu thôi xong rồi à, hôm nay là, là thời tiết rất là đẹp luôn đây đây là lều của mình nè đây là lều của mấy đứa em mình đấy quá hợp lý luôn còn ngoài này là cái chỗ tụi mình câu cá rồi là bass uh, crayfish đợt này mưa nhiều cho nên nước sông nó hơi đục à. buổi sáng ở trong rừng thấy bình yên ha mọi người à, bây giờ để um, đột lại cái lò lửa này thì mình phải um, em cả cái thùng này lấy gỗ ra rồi rồi uh, um, hộp mấy cái uh, tro phía dưới xong rồi đột lại từ đâu là nó nhánh để cho nó thoáng nữa mình mới dọn dẹp xong cái lò lửa của mình này đó như thế này á bạn chịu khó sáng dậy hột mấy cái tro này ra đó cho nó empty cái lò lửa đi thì các bạn bắt đầu lại từ đầu là chạy nhanh lắm thành uh, có không khí nó lọt vào á Hả? đây là cái khô cổ con đột giờ từ hôm qua này chào mọi người xem này mình mới đột lại cái lò lửa ha mà nó chạy lửa to lên nhanh chưa đó cho nên buổi sáng mà chịu khó em ti ở cái lò lửa này xong rồi làm lại từ đâu á cho mấy cái củi nhỏ vô trước rồi mấy cái lá cây ở phía dưới đó rồi mấy cái khúc quỷ mà băng ghế cánh tay này đấy rồi khúc bừa trên là nó bén nhánh lắm buổi sáng sau khi đột xong cái lò lửa thì mình bắt cái ấm nước này là vừa pha cà phê này vừa có nước ấm để rửa mặt buổi sáng này tại ở trong rừng mùa đông lạnh lắm rửa nước lạnh là buốt luôn á ừ. cho lên đây là nó sôi pha pha luôn á đó. quá hợp lý sáng sớm sau khi đốt cái lò lửa xong á thì mình sẽ nhảy qua cái công đoạn là pha cà phê buổi sáng à, đây là những cái đồ mà vợ mình hay mang đi khi camping nếu mà muốn uống cà phê Việt Nam này là hai cái ly ly này là ly um, hai lớp nhá cho nên cầm ở ngoài nóng rồi uh, cái bình sữa sữa sữa này là sữa đặc Việt Nam này là vợ mình à, để trong cái bình này để xịt ra cho là tiền vậy là nó không bị đổ á đó còn à, đồ nghề pha cà phê Việt Nam thì năm gói gọn trong một cái này rồi bây giờ à, cho cà phê vô cái phinh để à, pha cà phê làm ly cà phê à, sữa đá buổi sáng nhá rồi mình mời múc cà phê vô cái phinh này bây giờ em cái này xuống đó đóng cái túi lại mình thích cái cái túi cà phê này này tại là có cả cái zip này á đóng lại rất là tiền luôn chứ bình thường mấy cái kia cắt ra xong là phải có cái đồ kẹp mang thêm cái đồ kẹp nữa đó cà phê này thì bao thơm ngon này. rồi bây giờ để mình đổ nước sôi vào nhá rồi bây giờ đổ nước sôi vào nhá cái này là mình pha hai ly một lúc cho nên đổ ờ, sẽ khá nhiều nước đó rồi bây giờ mình sẽ lấy sữa này mình đổ vào cái ly này khi sửa này thì chỉ có bỏ béo thôi xong một chút nữa cà phê bên kia xong á là mình sẽ đổ vào đây xong rồi mix nó lại với nhau rồi chia ra hai ly là hợp lý rồi cà phê pha xong rồi bây giờ để bỏ qua rồi về sữa Nhìn cái màu cà phê đẹp kìa Thử nè Cho đá vào Xong còn một ly cà phê sữa đá Buổi sáng à. Rồi thử phát xin mời mọi người nhá uhm. quả ngon thơm ngon chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ vợ mình mới làm cho ổ bánh mì bánh mì trứng với hép giờ cho lên cái lò lửa nướng lại một xí cho bánh mì nó giòn uh. Ooh. Ừ nó lành canh đào ui trời nóng đây cho mọi người xem này ừ, mình mới chuẩn về em và đây là bữa sáng của mình xin mời cả nhà nha uhm. Ừ. quá ngon đây thì hôm nay à, <laughs> hôm nay giới thiệu với mọi người cái đồ chơi mới của mình là kỳ kỳ rượu bữa củi mình thì chưa bao giờ bừa củi hết á nhưng mà mỗi lúc mà cắt mấy cái khúc cổ bư nữa này thì muốn à, có cái, cái rưu bừa quỳ để để cho vào là chạy cho nhanh nhưng mà chưa bao giờ bừa thì để hôm nay thử coi là có bừa được không này tại anh có kinh nghiệm nếu mà ai mà có kinh nghiệm á thì à, để lại comment à, ở dưới phía bình luận cho mình với nhá cũng được chứ mình phải tập nhắm để, để cho nó chính xác hơn nữa là sẽ được mất sức hơn bạn nào mà quen bữa củi thì cho mình mấy cái tip về nhá ghê thiệt lời hại Wow, khúc này cứng Ngon Nhạt nào Nhạt nào đi nhạt đó này Khi mà có cái phiêu linh rồi á Là bữa ngon lắm Ờ, ở bên Mỹ có à, Captain America Đâu Giờ mình có phiên bản Captain Việt Nam Đấy, cái này Đủ, <coughs> Captain Việt Nam yếu quá <coughs> Thử phạt này nhá Captain Việt Nam này à. Các bạn coi phim um, Endgame chưa Coi phiên bản ở Captain Việt Nam này hai ba <laughs> giả vơ về thôi tuổi <laughs> nào <laughs> chưa chính xác coi nhắm vào đây được không nhá oh. không được hai đó giờ mặt để mình vác thêm một khúc nữa này tập bộ cùi này vui phết mà phải lên mạng có cái tip bừa củi của họ ôi ồ bữa cái này là cẩn thận nha mọi người nhớ mang đồ an toàn á nhất là găng tay nha nhớ mang nha vì mang cái dây mà có bảo vệ như mình này đó rồi phạt này nữa đó phạt này là bị luôn này khá này vô wow có cái mau gỗ này mọi người bảo sao nó không cứng à, quay mọi người có cần cảnh này mình chưa thấy cái gỗ nào mà từ lúc đi cưa củi đốt bây giờ mình chưa thấy cái gỗ nào mà mau như này luôn á bảo sao nó không cứng đẹp cực kỳ luôn này rồi khi nó bể rồi á là giờ mấy miếng tiếp theo chắc dễ hơn này mình sẽ cố gắng chặt ở đây thử coi nó có đá không ha đi theo mấy cái mép của nó wow thử bên này coi bên này nha nhưng mà phải công nhận cái rượu bữa nay mà mình mua bắn mình nhá đúng đồng tiền bát gạo luôn á có thêm cho để để để đi camping hoạt động vui chơi giải trí cho những anh uh, <laughs> chân dài vai rộng <laughs> Chứ nhớ nữa mình sẽ đi uh, cắt thêm uh, gỗ Để về bữa như thế này Bữa như thế này vui á Mà chút nữa đem đi đốt là gì nữa khi mà các bạn quen được cả cái cái feeling rồi á là nhà nào ăn nhặt đấy là hợp lý á nếu mà đúng ra là cái cái cái phần mà đêm như thế này này là nên cắt một cái khúc nó thực sự băng phẳng luôn để nó khỏi bị gập ghềnh như mình vậy đó nhưng mà bây giờ có cái gì sai cái đó đã à, coi uh, Captain America nhá đây có Captain phiên bản Úc này ghê chưa hả à, Captain phiên bản Úc nha mọi người dần dần ạ à. <laughs> mình quay theo mọi người này nhá YK Adventure xin trân trọng tài tờ chương trình này <laughs> Xin giới thiệu với mọi người Đây là cái hành trang mà mình đi cắt củi à, Mỗi lần đi cắm trại là có cái xe đẩy mua Costco cái thùng này là thùng um, ờ, gặp lại được mua Costco luôn còn đây là cái cửa điện của mình xài pin đó mới clean up xong sạch sẽ rồi giờ chạy thử một tí để cho dâu nó bôi trơn cái lưỡi xong rồi đi cắt này đó thì lúc chạy với cái máy này lúc chạy á, dâu nó từ lubricate uh, cái sợi dây xích này luôn này đó là giờ là ngon lành đi cắt này cắt xong mình cắt từng khúc nhỏ á mình cho vô đây xong cái kéo về chỗ cắm trại rồi bây giờ mình xuống đây mình cắt uh, gỗ nhá gỗ thì cứ kiểm mấy canh uh, à, mấy cái cây chết trôi á là cắt là vô tư cưa của mình nhỏ cho nên mình sẽ kiếm mấy cái khúc vừa vừa mình cắt cho nó dễ ví dụ các bạn mà cắt cùi á mà thấy mấy cái cành nhỏ như thế này này thì dọn dẹp là trước để cho nó lúc nó cắt nó khỏi bắn vô mặt nhá rồi à, nhớ như mình nói á, là nhớ đeo kính bảo vệ mắt là an toàn nhất nhá rồi găng tay bảo vệ nữa cửa đà chưa bền ghê đó thì mình mình cứ cắt cắt ờ, uh, từng khúc như thế này xong cái uh, chút nữa đem về á, là mình sẽ lấy cái rưu mình bửa nó ra cho nó dễ cháy chứ như ngày xưa mình có cái rưu á, thì mình để nguyên cái khúc bự này á, nó nó cháy lâu lắm mà lửa nó không được to đó để mình à, để cho em mình thử cắt khúc này nhá à, ngon lành chưa quá ngọt luôn tiếp tục chương trình bữa quỷ anh từ phu ừ, anh từ phu <laughs> ừ, tét <laughs> thì mình mình tập nhắm anh nhắm chưa kỳ nữa nhưng mà tập nhắm vậy để ý cẩn thận cái chân á chứ chứ không thôi nó phục vụ cái là đi luôn á cho ừ. ừ. cầm tay chặt chặt á đó. một phát là phải quyết định ừ. vậy mình mình phải me mình phải phải me cái, cái giống như kiểu mình tính được á là cái cái khúc nào á mình chạm ở chỗ nào để cho nó nứt ừ này như anh anh nhắm ở đây là để cho nó nứt ra này thế xong cái bắt đầu nhắm cho kỹ Đấy, tập tập phải tập nhắm ừ. ừ xuống cái là xuống luôn rồi nhớ cẩn thận cái chân ừ. rồi đây nhắm ở đây ấy ừ. đó hợp lý á để anh lao cho phạt nữa nói chung là nên nên có kính à dán ở đây ờ, nên có kính chứ không lúc chặt nó là bắn á vậy là những những bạn mà nên ờ, bữa cuối là nên bị cận <laughs> ờ. lúc xuống nhớ cái chân xuống thẳng luôn chứ không thôi em cong như vậy là cong lưng á ừ ừ ừ nay vậy cho lúc sáng là sâu lịch luôn á bên chân à Ê, khoan, khoan, khoan. Đừng là vậy đứng thẳng như vậy. Dạ. Chứ đừng bên là lúc cái rêu em đi xuống là em vô đây luôn. Dạ. Để dừa cái háng á. Dạ ừ, bánh chân ra đó rồi khoan không được hả tại vì đường dừa nó mục cho nên lúc này anh nói là phải nhắm cái chỗ mà không có mục không phải mục mà em nhắm là em đập phạt là để em bị nứt thì mình phải chơi cái mẹ ở ngoài dạ. ừ đây mình thử giam phạt này nè chơi ngoài này là nó nứt thế dạ. còn nếu mà chơi dừa này là nó có lực để đủ để nó bung ra ừ kể cả nói sâu lịch cũng đủ búng được ừ. đó à, tập về tập thì tập về khúc phu trước tại vì khúc phu là là bãi lên nhà em cũng đâu có dễ đâu không có ý là rụt tư kinh nghiệm của mình đó không ý đang nói thầy không, dạy người ta, dạy Đèn đỏ là see you later hả? <laughs> Đúng rồi Thì như anh là anh sẽ nhắm vào đây Mẹp ngoài Đó Nhớ cái chân là bén xuống đấy nhá Đó là bị vô trong thấy là, là nó không tách được Sắp được Lực mạnh thêm tí nữa Lúc hạ xuống lực mạnh thêm tí nữa Không phải Do Ben đang bị ái ngay ừ ai ừ, à, à, ngài thôi ừ Hãy nghi để làm vi đi Ừ, ừ. Trời trời, Nó cái thằng, cái thằng bộ cũ vậy đó Chiến Đó, Chiến, Chiến, đủ nghi tại Chiến Nghi tại Chiến <laughs> Mất cổ tay Ví dụ cái khúc này là mình Không, không, không, không Không chơi mẹp, đó, mình cứ, không Chơi vừa vậy Chơi mẹp Luôn bị chơi mẹp á, là kỳ, kỳ rưu là hay bị chạy sang bên Đó mạnh dạng lên coi đó mày sao mày sao đây cho mọi người coi cái đồng quỳ anh em mình hôm nay mới cắt xong mới uh, à, chẻ quỳ hôm nay nè đó này là bao la đột xong cái đồng này mà hết là đi cắt tiếp nữa còn bây giờ là thực đơn buổi chiều hôm nay mình có món gì em hôm nay mình có à, phá lấu đó bà chạy bò chẹt chưa là đồ lòng heo nhức nách hôm qua đã được thưởng thức món um, bò, kho. bò kho hôm nay thưởng thức thêm món phà lấu và chả đây là cái tối thứ hai à, tụi mình ở lại đi bắt crayfish này ừ. khởi đầu giống như à, ngày hôm qua cũng là một con nhỏ Ô, nhỏ xíu vậy? <laughs> con này chắc chắn là dưới rồi à. con này chắc cỡ tám quá chắc bảy quá ừ để bắt nó ra let it go come on thì nó nó cắt đứt cái kẽm hả ừ ở bên kia kìa ngay này ra ra Ừ, nó xíu, xíu à. <laughs> để coi được cái xong rồi thả nhá tại vì con này quá nhỏ khỏi đâu được. con này cài nhá okay. này hai chậm ở trên này ừ. đó không có trứng <laughs> con nhỏ rồi con này thả luôn khỏi đo hả ừ. ok đi qua check cái lông thác cái này chưa check à check rồi có cho chị cợ cỏ luôn <laughs> mày không trực mấy chỗ này con có ha ừ giờ vẫn có gì luôn đây nồi phản lẩu của tụi mình đã sẵn sàng nhìn nó quá hấp dẫn luôn có thể ăn chung với à, bánh mì nướng ừ. hoặc là với mì tôm à. rồi đây là bữa tối um, sơ sơ của tụi mình nhá chưa vô bữa chính khai vị ừ. <laughs> xin mời cả nhà nhá ừ. con này có vẻ đúng sai à <laughs> gái à gái ôm cứng Ôi. Trai hái cho chị ngọc cải. Đây, mình mở. Kéo lưới thêm được một con. Mà con này là con cải này. Yeah. Ôm trứng dư chặt trong này luôn. Đó, chứ đó là bao nhiêu thôi. Xong rồi thả. còn đây là gần 12 sáng Đâu, cái đấy vẫn thước 12 mà Đây, gần 12 sang à, Thiếu à, Cho 11 sang rưỡi đi Hơn 11 sang rưỡi Đó Rồi con này là phải thả đây để mình chụp tấm hình xong rồi mình sẽ thả rồi con này mình sẽ thả lại nhá thả nhẹ nhàng này Đó. ok đi qua kiểm tra cái lồng khác <laughs> tưởng lạc rồi không có không có luôn làm chưa cho mọi người xem cái nồi lẩu ở trong rừng chất lượng đây tôm này không không đâm gì đâm gì đứng thôi rồi rồi hôm nay đi à, cắm trại thì gọi sinh nhật của một ông em từ tổ chức ngay ở chỗ cắm trại luôn hả và bánh sinh nhật đàng hoàng này nhá à. điện thoại em đâu nhá lấy cái hộp để lên cho keo chúc mừng sinh nhật quá nhá Kêu dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ Ủa, đầu tiên có người xin nhà em luôn đấy Ờ, chưa con dạ. con chưa bật lấu chóp mà ừ, bật lấu chóp đang hoang chứ dạ. đang đang hồi hộp anh ờ. mình phải cắt hai mươi mấy cái nến đúng không từ từ chậm chậm mấy nha chứ không ra anh muốn bao nhiêu cây hai hai cái hai ba hai hai Nhảy lên chứ lâu quá mất vui nha Thấy uh, mở lên nhảy không? Thôi được rồi chị Nhảy đi chứ Quang Nhảy đi, nhảy sao đèn nhảy đi Quang Nhảy khúc này coi Đó Vô Nhảy Vô nhảy. <laughs> Đó Vô Được Rồi Sợ lên Đó nè nè nè Lượt nè, lượt nè Từ vừa nhảy mà vừa rút cho rượu lên vuông uống Quang Come on Come on bro dạ, Come on man Thôi rồi, xẻm luôn quá kìa Thôi xẻm đi thôi, Jessica thổi giờ Không, okay. uống cho rượu xong mới thổi Uống chai cho xong cho mới thổi Tổng nguyện nhớ, nhớ à, Nhớ ượt nha, nhớ ượt nha Ước nha Nhất Rồi, trăm phần trăm này Cần, cần tấn trái vô giọt phật lý á dạ. Lóc <laughs> luôn rồi, đâu biết Mà vô giọt thấy nặng quá <laughs> Happy birthday dạ. Arigato, arigato. Ủa, phải vào gió mới rượu vậy. Đây là không biết. Đây. Hôm nay vợ mình xuất chiêu. Được con bự cho bá. Con này biết được cái cái được. thấy là đủ sai rồi đó, rồi bỏ xuống đó thử anh nào. Không có trứng hả? Không, ừ, con được. được. Con này là đủ sai là chắc chắn rồi này. Anh đã mở loa đâu? Mở ra mà. À. khoan dừng lại Còn khoảng 2 giây, giây. Trời, định mệnh rồi Sao đúng không hả? 10 xăng Đực mà còn đúng à xăng Hơn, Hơn 10, xăng Tại ngay đây này Đó Quá hợp lý Con này là con được giữ nhá Con được nè mọi người Trời Đấy Hồi nãy Con này đực này yeah. Dạ. có hai cái uh, chấm ở dưới này đó quá hợp lý rồi Nhìn mình cái. xin tập hình nha nhìn vào đây nè con này là nhầm nhầm ờ, cũng đủ sai này nhưng mà chưa biết được cái cái này đó. em đoán là được được ừ, rồi rồi hả của con mình mới bắt được đâu rồi được cái này à? cái ồ sao biết được cái cái sao có à? trứng đâu nhỉ có hai cái chấm Đâu lên chị. Cái đây. Đây chỉnh quay cho anh đây. Uh. Hey. Easy buddy. Đây. Cái là có hai cái chậm ở đây. Ơi, có khéo. Ôi. À, có Con đực là có hai cái ở đây. Đó. À. Chưa, yeah, con này ôm trứng luôn. Cái bạn này giữ luôn không anh? Con đó giữ, con con này là thả à, tại vì con cái có trứng là Nhưng mà con này chắc cũng xem sai về con đấy luôn đấy nhỉ cũng 10 xăng đấy 10 cũng ý tráng lên 10 hơn tí là ngang tới đây một cặp luôn á một cặp luôn á một cặp rồi để con này thả nhá dạ bên chân dưới anh chị chỉ chém dưới đứng đó đó dưới dưới đó rồi cầm nhanh này đứng cái kèn cầm như này con này là con cái ôm trứng nhá bây giờ mình làm đi thả nhá tuổi này là bắt được một con đực là được giữ lại đây Đấy. Ừ. Cái cá trứng đấy mình sẽ thả mặc dù con này là đủ size